Chào tất cả anh em thì uh, tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi lại uh, giới thiệu đến cho anh em để cho anh em đi uh, chơi tài xỉu ở sòng sới đi đánh tài xỉu bịp một cái bộ đồ chơi mà anh em cũng rất là quen thuộc đó chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung 6 mặt cái bộ uh, đồ chơi tài xỉu bịp này nó không còn xa lạ gì với anh em nữa thì uh, anh em mà sử dụng qua bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung 6 mặt này thì anh em cũng biết được cái độ hiệu quả cũng như cái bộ đồ chơi này báo cho anh em chuẩn xác đúng không anh em thì ờ, với cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này và cái mẹo bịp tài xỉu mới nhất hiện nay thì ờ, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em cái ờ, cách chơi tài xỉu bịp ở sòng sới luôn luôn có độ hiệu quả anh em nhé thì khi anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em đưa được cái hột tài xỉu sáu mặt này vô sòng sới và anh em mang theo máy là anh em có thể chơi được rồi đúng không anh em thì uh, giới thiệu với anh em đây chính là cái hột sáu mặt mà tôi đã làm sẵn vào trong cái hột tài xỉu này đúng không ạ <clears throat> và không thể thiếu thứ quan trọng nhất đó chính là cái máy rung để báo cho anh em biết bên trong này mỗi khi anh em lắc thì ờ, máy nó sẽ về mặt gì cho anh em đó thì cái bộ hột này thì tôi bao cho anh em luôn là hoàn toàn nam châm nước muối dọi đèn tất cả mọi thứ đều ok đúng không ạ thì à, nói đi đôi với hành động thì bây giờ tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em này đầu tiên thì tôi sẽ dọi đèn cho anh em Đó, hột rất là trong nha anh em nhé ghế hộp tài xỉu 6 mặt này nó trong cho anh em khoảng 90 phần trăm đến 85 phần trăm đó gương mối nổi châm thì không hít Đúng không? hoàn toàn không hít xanh chín này em nhé thì bây giờ sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh em đâu và bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em trước tiên là test cho anh em cái độ hiệu quả như là cái tỷ lệ chuẩn xác của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dùng 6 mặt này thì ờ, cái cách bảo quản và kéo dài thời gian cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này chơi lâu hơn thì lát nữa ở cuối video tôi sẽ chia sẻ cho anh em anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ gạt nút công tắc khởi động này nó sẽ rung cho anh em một nhịp đó là máy báo đã khởi động và bây giờ tôi sẽ cầm cái máy này ở tay để tôi cảm nhận độ dung tôi sẽ báo cho anh em biết là bên trong này sẽ về mặt gì cho anh em thì nếu như để ở đây cái máy nó rung rất là êm rất là nhỏ nên là em cũng không thể nhìn thấy được là máy có rung hay là không đó thì uh, tôi sẽ cầm cái máy ở tay để tôi cảm nhận độ rung anh em nhé test cho anh em này máy báo cho tôi biết rằng là bên trong này rung uh, hai ngắm hai ngắn là có mặt tam đúng không ạ mặt tam thì anh em đánh xỉu đúng không ạ khui cho anh em đó có mặt ba đúng không anh em một ba năm máy báo cực kỳ là êm và cái máy này bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung sóng mặt này nó báo cho anh em cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé chén này tiếp tục báo cho tôi biết rằng là bên trong này có mặt lục mặt lục thì chắc chắn anh em đánh tải đúng không ạ máy rung một ngắn một dài một ngắn là có mặt lục đúng không anh em vui cho anh em đó 246 có lục đúng không anh em đó thì à, với cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp và cái cách chơi tài xỉu bịp mới nhất hiện nay và cái mẹo lắc tài xỉu bịp này thì anh em có thể đến bất cứ dòng sới nào anh em chơi đó thì tiếp tục test cho anh em máy báo cho tôi biết rằng là máy rung một ngắn này một ngắn là có nhất anh em nhé nhất thì anh em đánh nhất xỉu đúng không ạ khu cho anh em đó chén này coi như là chén phản này có nhất nhưng mà nó lại nảy lên hai con lục nữa thì phản ở đây nó là như thế nào phản ở đây nó chính là phản những cái thế hột ở bên trong anh em nhé còn ngoài ra thì cái máy hoặc là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dùng sáu mặt này nó báo cho anh em cực kỳ là chuẩn xác thì anh em đen thì anh em sẽ gặp những cái chén phản như thế này Đó, những cái chén phản như thế này thì nó không chê nhê gì đúng không anh em tiếp tục máy báo không dung không dung có mặt ngũ nha anh em nhé đó, mặt ngũ thì anh em này ngũ tài đúng không ạ tôi cho anh em này ngũ lục tài đó có hai lục một ngũ máy cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé máy báo dung rất là êm anh em đi chơi thì có thể để vào bất cứ túi quần túi áo hay là bất cứ đâu anh em muốn khoảng cách của nó để anh em bắt được cái bộ tài xỉu dung sáu mặt này là mét rưỡi đến 2 mét có khi là lên đến hai mét rưỡi anh em nhé đó thì uh, tiếp tục test cho anh em thêm một đến hai chén nữa anh em nhé tiếp tục bên trong này lại có mặt ngu tiếp đúng không? máy tiếp tục không dung không dung thì anh em đánh ngu tải đúng không ạ có thể anh em kết là thích thích anh em có thể đánh ngũ lục tải đó tùy theo anh em vui cho anh em đó đúng không ạ tiếp tục lại có ngũ nha anh em hai bốn năm đúng không ạ thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em trước tiên là về phần tăng tích của cái bộ tài xỉu bịp báo dung sáu mặt này và cái cách để anh em có thể ra sòng sới anh em đi chơi tài xỉu bịp và cái cách bịp tài xỉu mới nhất hiện nay thì à, khi mà anh em không chơi và không sử dụng cái đồ chơi hồ tài xỉu bịp dung sáu mặt này thì anh em gạt nút công tắc khởi động và đồng thời cái mặt không dung của nó là cái mặt mũ đúng không ạ thì à, anh em sẽ phải để ngửa lên để anh em bảo quản được cái à, bộ hộp tài xỉu bịp dung sáu mặt này em chơi được lâu hơn đó và mỗi một à, cái bộ đồ chơi bịp dung sáu mặt thì cái chế độ dung nó sẽ khác nhau anh em nhé thì ở đây tôi làm mặt mũ là mặt không dung thì tôi sẽ để ngửa mặt mũ lên đó thì cái video này anh em nào mà muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung sáu mặt để cho anh em ra sòng sới đi đánh tài xỉu chơi tài xỉu bịp cách hiệu quả nhất thì à, anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp 24 trên 24 và anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên tôi để anh em được mua hàng, test hàng và được uh, tư vấn trực tiếp thì cái video này tôi cũng chỉ giới thiệu đến cho anh em về cái bộ tài xỉu bịp dung sóng mặt này đến đây thôi hẹn anh em ở ờ, những cái video về những cái dòng đồ chơi tài xỉu bịp cũng như là dòng đồ chơi bầu cua bịp mới nhất hay không hay không mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên cho anh em à, tìm hiểu và tham khảo thêm cái video ngày hôm nay kết thúc ở đây anh em nhé anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật những cái video mới nhất mà bên tôi đăng tải lên xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn